Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và Di Khải xin kính chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Và sau cái trận thống kim 21 giờ ngày hôm nay thì Khải được top 16 rồi nè Trận đánh rất là khó chịu Ra là chết, ra là chết Trong đó full lắc chịu không nổi luôn nè Và hôm nay thì ờ, chúng ta có thể xem xét đồ của cao thủ một củ hạt à, Hôm nay top 2 thống kim Có kịch chát luôn Nới 51 ca điểm 174 mạng và giết được 32 và tử vong 29 lần Liên chạm 22 và món vật 3 và anh em chúng ta cùng xem thử cao thủ này à, đồ như thế nào nha nam Và tại sao đánh căng vậy Và nhìn sơ qua thì cao thủ này là một cao thủ à, khả nghĩ là một võ đan anh Cao thủ một võ đan Đang nằm top võ đan nha mọi người Anh em cùng xem đồ nha Hiện tại đang sở hữu một cây à, kích lôi sáp à, Sorry là một cây kích kháng lôi 19 Khải tướng cầm lôi sáp à, Tại vì ở server này có hai cây kích lôi sáp Đó là một cây đại sư Và một cây khải tướng là của một cổ hạ anh ngờ là cái này kháng lôi sinh lực anh em ơi sinh lực và kháng lôi 19 một cái nón ôi kháng lôi 30 sinh lực và chuyển hóa 14 ở cái nón này thì lá cho mình được dòng kháng loi với lại chuyển hóa sinh lực thì cũng được không không phải quá viết mà gọi là tạm ổn một cái áo phục hồi 40 kháng hỏa chón 30 một cái chiền kháng tất cả 12 chón kháng hỏa và lá cho mình được uh, à, 50 chón rồi là lưng kim chuyển hóa 6 sinh lực 194 nhẫn kim sinh lực 100 kháng động và một bàn tay kháng hỏa <coughs> nhận ờ, kháng hỏa kháng độc và sinh lực kết kháng hỏa trong một và một cái đôi giày chống 40 tính sơ qua thì ạc này thì theo cả thái thì thêm một cái ngọc bội chón 30 nữa thì được sinh lực nỗ lực sinh lực cao luôn em à chón 30 chón 30 chón 30 dòng một thì ạc này được cho mình đó là 80 chón năm đó áo 30 ngọc bội 30 và cho truyền 20 thì được 80 ờ, chón và 40 chậm với sức đồ này hiệu ứng này nọ khá là ok và khăn lôi khá là cao nè nhìn sơ qua xét đồ này thì đỡ nói thì bao tay đỡ nói thì đôi giày này thì khả nghĩ đôi giày này mua khá là tiền đấy đôi giày này chắc mua ờ, khoảng tầm ờ, khoảng chục kim khoảng 700 nghìn cái vũ khí này chắc cũng vài kim giá chiên này cũng khá là ok nón khăn lôi áo nhìn sơ qua đôi đai lưng cũng khá là đẹp hiệu ứng chón chung thì sức đồ này thì đỡ mình tính, tính nhẩm sơ qua thì chắc nó cũng tầm khoảng tầm uh, thằng người chắc cũng hơn 5 triệu đó nè không biết đâu nè hơn 5 triệu khoảng tầm uh, hơn uh, à, 45 đến hơn 60 kim hơn 60 kim ấy hơn 60 kim tối nay khả khỏi đi phong độ nè hôm qua khả trả rồi hơn 60 kim đây anh em xem video đừng quên đỡ lại cho cao thủ một củ ấy hạ một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và ạc này là gió đang nha nam Ờ, anh này, này nằm top vào đang đó nè đây một cụ ơi anh này không nằm top vào đang luôn canh nha quá khét luôn này mà không nằm top vào đang luôn mà đánh quá chất top 2 với xếp hạng cấp 97 mà thôi xếp hạng 225 mà đánh top vào đang anh em hiểu rồi quá chất rồi anh em xem video đừng quên cho một củ hàng một like chia sẻ cũng như ủng hộ cả một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi một cầu thủ vào đang bậc khá là khác Kính chúc anh em xem video vui vẻ và đừng quên cho cảm ơn đăng ký kênh nha anh em. Một sẵn đồ khá là ok. Sinh lực khá là nhiều anh em ơi. Võ đam cứ sinh lực càng cao càng tốt và được hiệu ứng cho mình được uh, ờ, từ nón và cái đai lưng thì lên được khoảng ờ, hơn 20 ờ, chuyển hóa sát thương thành nội lực cũng khá là ok.